ta thương đêm dài nhìn người xe lác đác trôi xuôi ngược trên đường còn người lắm lưu tối tâm dưới muôn ánh đèn lang thang trên đường lạc loài đây đó biết bao thân phận con người tào tần bốn ba chắc chiêu mưu sinh ngày tháng ái tình nghe sương rơi tranh lòng thương thế nhân đơn cô đêm nay ta lang thang cùng với đêm nghe không gian hoang liêu thèm ấm êm nhịp chân đi hoang dây từng bước đêm xin bao tâm tư mong ước theo đêm dài trôi qua từng phút mỏi mòn vẫn vương khi đêm thâu qua nhanh trời sáng lên chúng quanh ta nghe như đời ấm êm lòng người khi ban mai bừng sáng thoát ly bao tâm tư buồn chán cho đêm dài sau lưng còn đó dư âm hồng nhìn người xe lạc đắng trôi xuôi ngược trên đường còn người lắm lũ tối tăm dưới muôn ánh đèn lang thang trên đường lạc loài đây đó biết bao thân phận con người tào tân bốn ba chất chiêu mưu sinh ngày tháng tai tê nghe sương rơi tranh lòng thương thế nhân đơn côi đêm nay ta lang thang nghe không gian hoang liêu thèm ấm êm nhịp chân đi hoang dại từng bước đêm xem bao tâm tư mong ước thời đêm dài trôi qua từng phút môi mòn vẫn vương khi đêm hôm qua nhanh trời sáng lên chúng quân ta nghe như đời ấm êm lòng người khi ban mai bừng sáng thoát đi bao tâm tư buồn chán cho đêm dài sau lưng còn đó dư âm hồn Thank you.